video from you on Go. Leave. Oh, they're going. Um,

交关，拜。我也不关。交关地方。 No, no щавками Я понял. Selim. Leo Karam. Leo Karam. Karam Karam. Your God. chứ con chứ không có chứ không chào, chứ không cái chứ không có champion.